Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia của các nước trong khu vực châu Á. Đây là quốc kỳ của nước nào? Câu này khỏi cần suy nghĩ ai cũng biết rồi đúng không? Đây là quốc kỳ của Việt Nam. Việt Nam hiện nay được công nhận chính thức từ 1976. Lá cờ mang nền đỏ tượng trưng cho màu cách mạng, màu máu của nhân dân đã đổ xuống trong các cuộc chiến giành độc lập. Ngôi sao vàng tượng trưng cho lý tưởng của đảng với năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương và binh cùng đoàn kết. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Trung Quốc, còn được gọi là ngũ tinh hồng kỳ với bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng cách mạng gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn, màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Hàn Quốc được gọi là Tae Quốc Di. Màu trắng là màu truyền thống của quốc gia này, đại diện cho hòa bình và sự trong sạch. Màu đỏ và xanh tượng trưng cho các lực lượng xấu và tốt trong vũ trụ, hay còn gọi là âm và dương. Bốn góc là bốn thẻ bài bát quái thể hiện các nguyên tắc vận động và hài hòa như bốn mùa, bốn hướng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Nhật Bản, là một hiệu kỳ hình chữ nhật màu trắng với một đĩa tròn màu đỏ lớn, Nền trắng đại diện cho sự trung thực, liêm chính và trong sạch của người Nhật trong khi vòng tròn màu đỏ là biểu tượng mặt trời. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của bờ Bhutan. Rồng là biểu tượng quan trọng với nhiều quốc gia châu Á, nhưng bờ Bhutan nằm trong số ít các quốc gia có lá cờ mang hình loại vật này. Con rồng trên cờ bờ Bhutan là Rup, rồng sấm huyền thoại của người bờ Bhutan với bốn chân vấp bốn viên ngọc quý. Phần màu vàng tượng trưng cho truyền thống dân gian và phần màu đỏ tượng trưng cho Phật giáo tại bờ Bhutan. Màu trắng của Rook biểu thị cho sự thanh khiết của những tư tưởng nội tâm và hành động nhằm đoàn kết toàn bộ nhân dân vốn đa dạng về dân tộc và ngôn ngữ. Những viên đá quý được giữ trong vuốt rồng tượng trưng cho sự thịnh vượng, an ninh và bảo hộ nhân dân tại bờ Hutan, trong khi miệng gầm gừ của rồng biểu thị cam kết của các thần linh về việc bảo hộ bờ Hutan. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Nepal. Đây là quốc gia duy nhất mà quốc kỳ không phải hình chữ nhật hoặc hình vuông, hai tam giác chồng lên nhau này đại diện cho Ấn Độ giáo và Phật giáo. Màu đỏ tượng trưng cho đổ quyên, quốc hoa của Nepal, đồng thời là ký hiệu của chiến thắng và hòa hợp. Mặt trăng tượng trưng cho sự thanh thản và thời tiết mát mẻ trên dãy Himalaya, còn mặt trời là hiện thân cho sức nóng của các khu vực thấp của Nepal. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Sri Lanka, có biểu tượng nổi bật nhất là chú sư tử vàng cầm kiếm, nền của quốc kỳ màu vàng. Bên trái có hai dải sọc màu xanh và màu cam, chú sư tử vàng nổi bật nhất tượng trưng cho sức mạnh dân tộc và lòng can đảm của người dân Sri Lanka. Thanh kiếm thể hiện quyền lực của quốc gia, bốn biểu tượng nhỏ ở các góc là lá bồ đề, tượng trưng cho truyền thống Phật giáo của đảo quốc này, đồng thời tượng trưng cho bốn đức tính bao gồm lòng nhân ái, từ bi, bình đẳng và hạnh phúc. Giải màu cam tượng trưng cho cộng đồng người Tamil và giải màu xanh biểu thị cộng đồng người Mus và đức tin Hồi giáo. Khung màu vàng thể hiện sự thống nhất trong đa dạng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Pakistan, ý nghĩa biểu tượng hiển thị trên đó như sau. Nền xanh thể hiện người Hồi giáo sống ở Pakistan, đa số áp đảo của họ, vì vậy nền màu xanh lá cây là màu chính. Giải trắng là các nhóm thiểu số tôn giáo Dinti sống trong tiểu bang, lưỡi liềm trắng là biểu tượng của sự tiến bộ, ngôi sao nằm chấm trắng đánh dấu ánh sáng của kiến. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Maldives. Quốc kỳ Maldives có 3 màu đỏ, lục và trắng, nền cờ là hình chữ nhật màu đỏ, ở trong là hình chữ nhật màu xanh lục, chính giữa hình chữ nhật màu xanh lục là hình trăng lưỡi liềm. Màu đỏ trên cờ tượng trưng cho máu của các anh hùng dân tộc đã hy sinh cho chủ quyền và độc lập của đất nước. Màu xanh lục trên cờ tượng trưng cho sự sống, tiến bộ và phồn vinh. Màu trắng trên cờ tượng trưng cho hòa bình, an ninh và niềm tin của nhân dân vào đạo hồi. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Bangladesh. Hình tròn giữa lá cờ là mặt trời mọc ở xứ Bengal, đồng thời cũng tượng trưng cho máu của những người đã hy sinh vì độc lập của Bangladesh. Màu xanh lá cây trên nền lá cờ tượng trưng cho sự phì nhiêu, tươi tốt của đất đai. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Ấn Độ. Ấn Độ sử dụng lá cờ tam tài, tức là ba màu, bao gồm vàng nghệ thẫm tượng trưng cho sự hy sinh của các lãnh tụ, trắng tượng trưng cho ánh sáng chân lý và xanh lục tượng trưng cho mối liên hệ của con người với thực vật trên trái đất. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Brunei. Quốc kỳ Brunei được thiết kế trên nền vàng tượng trưng cho vị vua tối cao của đạo hồi. Hai dải sọc đèn trắng chéo trên quốc kỳ thể hiện lòng biết ơn hai vị thân vương đã có công với hoàng gia. Quốc huy được đặt ngay chính giữa cờ hiệu biểu trưng cho sự độc lập của tổ quốc. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Campuchia, hình ăn co vác ở giữa lá cờ là biểu tượng cho sự thanh liêm, công lý của nhân dân và là di sản văn hóa của Campuchia và đồng thời tượng trưng cho Phật giáo Nam truyền, tôn giáo chính tại Campuchia. Màu xanh dương là biểu tượng của sự tự do, đoàn kết, tình nghĩa anh em đồng thời tượng trưng cho nhà vua. Màu đỏ là biểu thị lòng can đảm của cả nhân dân Campuchia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Indonesia, là lá cờ có hai màu đỏ và trắng tạo thành hai băng ngang bằng nhau. Màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm, màu trắng tượng trưng cho tinh thần. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Lào, màu đỏ trên lá cờ tượng trưng cho máu của người Lào đã hy sinh cho độc lập, còn màu xanh tượng trưng cho sự thịnh vượng của đất nước, hình tròn trắng tượng trưng cho sự thống nhất đất nước. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Malaysia, lưới liềm đại diện cho Hồi giáo, quốc giáo của Malaysia, nền xanh da trời tượng trưng cho sự thống nhất của nhân dân Mã Lai. Màu vàng của ngôi sao và lưới liềm là màu hoàng gia của vua Malaysia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Myanmar. Lá cờ này có ba sọc ngang từ trên xuống gồm Màu vàng tượng trưng cho tình đoàn kết của giai cấp công nhân Myanmar. Màu xanh lá cây là sự hòa bình và yên bình của đất nước. Màu đỏ tượng trưng về dũng cảm và quyết đoán của người dân Myanmar. Ngôi sao năm cánh màu trắng tượng trưng cho sự hòa hợp chủng tộc và sự kết hợp của năm nhóm dân tộc chính: Burman, Karen, San, Kachin và Chin. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Philippines, cờ có hai màu xanh dương và đỏ tươi, cùng với một tam giác đều ở bên trái. Ở giữa tam giác là hình mặt trời vàng với 8 tia sáng, mỗi tia sáng lại bao gồm 3 tia nhỏ. Ở trung tâm của tam giác màu trắng là một tám quan vàng mặt trời tượng trưng cho sự thống nhất, tự do, dân chủ của người dân và chủ quyền của quốc gia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Singapore, màu đỏ tượng trưng cho thế giới đại đồng và bình đẳng của con người, màu trắng tượng trưng cho thuần khiết và mỹ đức phổ quát và vĩnh viễn, trăng lưỡi liềm tượng trưng cho một quốc gia trẻ đang lên. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Thái Lan, ba màu đỏ, trắng, xanh da trời đại diện cho dân tộc, tôn giáo, nhà vua, một khẩu hiệu không chính thức của Thái Lan. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết của tôn giáo. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Đông Timor. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Đài Loan, ba màu xanh, trắng và đỏ tượng trưng cho ba nguyên tắc của chủ nghĩa tam dân là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Triều Tiên, các sọc trắng tượng trưng cho sự thống nhất của quốc gia và văn hóa Triều Tiên của nó. Màu sắc của quốc kỳ Triều Tiên gồm có đỏ, trắng và xanh, được coi là màu quốc gia và tượng trưng tương ứng, truyền thống cách mạng, tinh khiết, sức mạnh về nhân phẩm, và chủ quyền, hòa bình và tình bạn, đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Mông Cổ. Theo quan điểm của họ, màu đỏ biểu trưng cho thắng lợi và sự vui vẻ, màu xanh dương biểu trưng cho sự trung thành. Bên cạnh đó, hình vẽ màu vàng ở góc trái là sao Jambo, tượng trưng cho độc lập tự do của dân tộc. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Macau. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Hồng Kông, quốc kỳ mang một thiết kế của hoa kình tử dương năm cánh, mỗi cánh có một sao ở giữa, trên một nền đỏ. Năm sao trong hoa tượng trưng cho thực tế rằng tất cả đồng bào Hồng Kông đều yêu tổ quốc, còn màu đỏ và trắng biểu hiện cho chính sách một quốc gia, hai chế độ. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Uzbekistan, màu xanh da trời trên cùng của lá cờ là biểu tượng của bầu trời và của cuộc sống. Viên đỏ ngăn cách giữa vạch xanh da trời và xanh lục là máu tượng trưng cho sức mạnh của cuộc sống. Giải sọc trắng ở giữa lá cờ biểu tượng của hòa bình, đạo đức và tinh thần trong sạch. Giải màu xanh lá cây tượng trưng cho thiên nhiên, kỷ nguyên mới và đồng thời biểu tượng cho đạo hồi. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Turkmenistan, trăng non lưỡi liềm và năm ngôi sao năm cánh màu trắng tượng trưng cho tiền độ sáng lạng của nhân dân Turkmenistan, vừa biểu thị niềm tin đối với đạo hồi. Năm ngôi sao năm cánh biểu thị chức năng của năm khí quan của con người: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Đồ án thảm trải nền tượng trưng cho chính trị, xã hội và quan niệm văn hóa cũng như tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của nhân dân Turkmenistan, đồng thời biểu thị nghề dệt thảm là nghề thủ công truyền thống của quốc gia. Màu lục là màu truyền thống mà nhân dân Turkmenistan yêu thích, tượng trưng cho hạnh phúc. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Tajikistan, màu đỏ tượng trưng cho mặt trời, chiến thắng và thành công. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trong tâm hồn của người dân, cho màu trắng của cây bông, cho tuyết trên đỉnh những ngọn núi vì 93% lãnh thổ của Tajikistan là núi và gần một nửa lãnh thổ nằm ở độ cao hơn 3.000 mét. Màu xanh lá cây trên lá cờ là hiện thân tinh thần của đạo hồi. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Kyrgyzstan, màu đỏ thể hiện cho dũng khí và lòng dũng cảm cũng là màu cờ của người anh hùng quyền thoại người Kyrgyz hay gọi là hiệp sĩ Manners. Mặt trời với những tia sáng tượng trưng cho hòa bình và sự giàu có. 40 tia sáng tượng trưng cho 40 bộ lạc cổ xưa của người kỳ đợt. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Kazakhstan, màu xanh da trời đại diện cho bầu trời, hòa bình và thịnh vượng. Màu xanh da trời mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Các dân tộc Tơ Kích cổ đại luôn tôn thờ bầu trời là chúa của họ, và biểu tượng bầu trời xanh của họ tượng trưng cho lòng sùng kính tổ tiên, Mặt trời và các tia nắng vàng hạt tượng trưng cho sự giàu có và dồi dào, khẳng định Kazakhstan là đất nước trẻ mới tràn đầy năng lượng. Hình ảnh đại bàng thảo nguyên của những người du mục Á Âu có một vị trí đặc biệt, nó là biểu tượng của quyền lực, sự sáng suốt và hào phóng. Một con đại bàng thảo nguyên đang dang rộng cánh thể hiện sức mạnh của nhà nước, chủ quyền và độc lập, khát vọng hướng tới những mục tiêu cao đẹp và tương lai bền vững. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Một lĩnh vực màu xanh lá cây với tín ngưỡng Sahara hoặc Hồi giáo được viết bằng chữ thu lúc màu trắng phía trên một thanh kiếm ngang, trong đó mũi nhọn được chỉ vào phía vận thăng ở trung tâm. Phía dưới cầu dành ngôn trên là hình ảnh một cây dao bằng ngọc màu trắng, tượng trưng cho thánh chiến và tự vệ. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Azerbaijan, quốc kỳ gồm 3 sọc nằm ngang với các màu xanh lam, đỏ và lục với một lưỡi liềm và sao tám cánh màu trắng ở giữa sọc đỏ, Sọc xanh lam thể hiện di sản của quốc gia này. Màu đỏ tượng trưng cho sự tiến bộ và màu lục tượng trưng cho Hồi giáo là quốc giáo của quốc gia này. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mặt cờ là một hình chữ nhật dọc màu đỏ ở một bên của cột cờ và ba hình chữ nhật ngang song song ở phía bên phải, có màu xanh lá cây, trắng và đen từ trên xuống dưới. Bốn màu này là màu văn Arab và đại diện cho một số triều đại của hậu duệ Muhammad. Màu đỏ tượng trưng cho quê hương, màu xanh lá cây tượng trưng cho đồng cỏ, màu trắng tượng trưng cho thành tựu của quê hương và màu đen tượng trưng cho trận chiến. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nhà nước Israel. Ngôi sao David, hay gọi là tấm khiên David, gồm 6 cánh do hai tam giác lồng vào nhau, được đặt theo tên vua David người Israel cổ đại, là biểu tượng của người Do Thái và đạo Do Thái. Nguồn gốc của nó có thể xuất phát từ lá bùa hộ mạng của người Do Thái thời Trung Cổ, đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nhà nước Kuwait. Hiện tại lá cờ mang màu sắc Ả Rập, nhưng mỗi màu cũng mang ý nghĩa quan trọng của riêng nó. Màu đen đại diện cho sự thất bại của kẻ thù, trong khi đó là màu máu trên các thanh kiếm Kuwait. Trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và màu xanh lá cây là cho đất đai màu mỡ. Đen là trận chiến của chúng ta. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Oman. Màu trắng có liên hệ lịch sử với Imam, các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Oman và đôi lúc cũng là các đối thủ chính trị của Sultan. Nó cũng tượng trưng cho sự hòa bình. Màu xanh theo truyền thống là tượng trưng cho núi An Akra hay núi xanh nằm về phía bắc của đất nước. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Qatar. Nó tượng trưng cho vị trí thành viên thứ 9 trong Hội đồng Hòa giải các nước Ả Rập tại Vịnh Ba Tư của Qatar, trong kết luận tại Hiệp ước Qatar với Anh năm 1916. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Syria, màu đỏ trên quốc kỳ tượng trưng cho lòng dũng cảm, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và khoan hồng, độ lượng, màu đen tượng trưng cho thắng lợi mà Mohammed đã giành được, màu lục là màu tốt lành mà con cháu của Mohammed yêu thích, sau năm cánh tượng trưng cho cách mạng Ả Rập tất thắng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Yemen, theo mô tả chính thức, đó tượng trưng cho sự đổ máu của những liệt sĩ và sự thống nhất, trắng cho tương lai tươi sáng và đen cho bóng tối đã qua. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Armenia. Màu đỏ tượng trưng cho cao địa Armenia, cuộc đấu tranh liên tục của người Armenia để sinh tồn, duy trì đức tin cơ đốc giáo, nền độc lập và tự do của Armenia. Màu lam tượng trưng cho nguyện vọng của nhân dân Armenia muốn sống dưới bầu trời hòa bình, đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Bahrain. Quốc kỳ gồm một dải trắng bên trái, ngăn cách với phần màu đỏ bên phải bằng năm tam giác màu trắng xếp dọc liên tiếp như một đường phân cách. Năm tam giác tượng trưng cho năm cột trụ của Hồi giáo. Quốc kỳ Bahrain về hình thức tương tự như quốc kỳ nước láng giềng Qatar. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Georgia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Cộng hòa Iraq, màu đen, trắng, xanh lá cây và đó là các màu của Ả Rập, đại diện cho chủ nghĩa Ả Rập, với mặt trời Hammurabi ở giữa đại diện cho di sản cổ đại của Iraq. Phiên bản này của quốc kỳ Iraq hiện được phép sử dụng một cách hợp pháp tại vùng Kurdistan thuộc Iraq, trong khi các phiên bản của khác từ năm 1963 đến 2008 thì không. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Jordan, cờ bao gồm vạch ngang đen, trắng và xanh được nối với nhau bởi một tam giác đỏ. Các vạch màu là tượng trưng cho các triều đại Khalid Hồi giáo, màu đen đại diện cho nhà Abbas, màu trắng là nhà Umayyad và màu xanh là nhà Fatimid. Màu đỏ tượng trưng cho hoàng gia Hashemites và khởi nghĩa Arab. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Liban, màu đỏ trên lá cờ tượng trưng cho tinh thần hy sinh xả thân, màu trắng là màu của đỉnh núi Liban ngàn năm tuyết phủ tượng trưng cho hòa bình, cây hương bách tượng trưng cho sức mạnh quật cường, biểu thị sự thuần khiết, trường tồn. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Palestine. Quốc kỳ của Palestine gồm 4 màu đỏ, đen, trắng và xanh lá cây, bắt nguồn từ các truyền thống tôn giáo và lịch sử của đạo hồi. Đây cũng là bốn màu đặc trưng của các quốc gia Ả Rập, quốc kỳ của phần lớn các nước Ả Rập đều có bốn màu này. Mỗi màu có nguồn gốc từ lá cờ của các đế chế và triều đại hùng mạnh trong lịch sử của thế giới Ả Rập. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Cộng hòa Ship. Ship trong tiếng Latin có nghĩa là đồng. Màu vàng trên lá cờ tượng trưng Ship là một nước sản xuất đồng, Cành ô liu màu lục tượng trưng cho hòa bình và phồn vinh, đồng thời cũng biểu thị hướng về hòa bình của dân tộc Hy Lạp và dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, của quốc gia này và sự đoàn kết hợp tác của hai dân tộc. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ, có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao đều màu trắng trên nền đỏ. Quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ mang ý nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ thừa kế các truyền thống và sức mạnh của đế quốc Ottoman. Châu Á là lục địa lớn nhất thế giới, bao gồm 50 quốc gia độc lập và nằm ở phần phía đông của lục địa Á Âu. Châu Á là châu lục lớn nhất về diện tích và dân số, nằm gần như hoàn toàn ở phía bắc của đường tích đảo, ngoài trừ một số hòn đảo ở Đông Nam Á. Diện tích khoảng 49,7 triệu km vuông, chiếm hơn 30% phần đất liền trên trái đất. Dân số có hơn 4,6 tỷ người đang sinh sống ở các nước châu Á, chiếm khoảng 59,49% dân số thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.